Sao mà anh nhiệt tình thế? Bởi vì <laughs> mình là người Hải Phòng xị. <laughs> Người Hải Phòng xị. Người Việt Nam nói chung nhưng mà người Hải Phòng nói riêng Vâng Người Hải Phòng xị thì sẽ như tôi Vâng Do you guys want to know what the most common thing I get told in my comment section is? That is that northern people in Vietnam are not as nice as southern people. Today, I want to break that stereotype and show you how nice northern people in Vietnam can be. So we're gonna go meet some people on the street, chat with them, and show you guys just how wrong you are. Let's do it. Chị đeo cái này có bị nóng không? Có chứ, nóng chứ nhưng không đeo thì sẽ là rất là nóng. vâng. bạn ấy nói tiếng Việt giỏi ha <laughs> Không giỏi bằng chị giỏi quá Giỏi quá Dạ đúng rồi Được phép chào chú Chào môi Hai bạn nói tiếng Việt giỏi <laughs> Cũng được ạ Bạn ở Việt Nam bao nhiêu rồi? À, em ở đây uh, ờ, 3 năm rồi <laughs> Không sỏi bằng chị Thầy, 1, 2, 3, 40 nghìn cầm trước ạ dạ, cảm ơn nhé. Vâng. là người Mỹ ạ Chị là người nước nào? Chị là người Việt Nam Người Việt Nam à, Người Hải Phòng đúng không? <laughs> so outgoing That's fine Hải Phòng Hải Phòng yeah. Người Việt Nam Chào anh <laughs> This man invited us for coffee yesterday, so we came to his to his restaurant. We're gonna go for coffee. Chào anh Look at his amazing helmet, guys. That's the only thing in the north that maybe is not as good as the south. I'm just kidding. Everybody in Vietnam uses that kind of helmet. Have a beim đi theo anh. He is from Bắc Ninh, which is like 20, 30 kilometers north of Hanoi. I don't know, does he not seem nice, guys? You be the judge. those dogs on the road? Yes, there are dogs and cats on the road, <laughs> contrary to what everybody comments in my comment section. They're not all, they're not all taken to go be eaten. Yes, people in the north do eat dog and cat meat a lot more than the south, but it's not to the point where you don't see dogs and cats anywhere in the north. What is that? Oh, <laughs> muốn chân giò <laughs> Muốn chân giò Đây là món đặc sản của Nam Định Vâng nhưng mà ăn ở Hải Phòng ăn ở Hải Phòng đây là người Nam Định nè <laughs> rất có lý <laughs> Just kidding. I'm not filming food for my second channel. <laughs> What's up? I'm not filming food for my second channel. we weren't we weren't originally gonna eat breakfast. We're like, oh, we gotta film a little bit. He's like, no, no, no, we gotta do breakfast. So we're here to eat breakfast. Bún chân giò Nam Định. Anh, anh gọi gì? Bún hải sản không? ở đây nó có bún bún thịt này đây là chân giò là một loại ờ, đặc sản của nam định vâng à, toàn bộ thui bằng đích, ờ, thui bằng dơm vâng dơm vâng, à, ăn thử món này rất là ngon của đặc, vâng. sản nam định cũng vâng. là quê quê ngoại của quê của quê mẹ quê mẹ quê mẹ, còn ờ, vâng, quê quê bố là quê bố là ở bắc ninh à, còn anh sinh ra ở hải phòng à, sinh ra hải phòng. và đi học ở trung quốc <laughs> <laughs> very interesting <laughs> very international Em cho em một bún mọng nhá, bún mọng thường. Một bún mọng. Một bún mọng. Ờ, ờ cho thêm một cái viên nữa nào, bún mọng cho thêm một cái bóng. Và cái con guys. Bát của em thật ít bún thôi nhá. Buổi sáng em không ăn nhiều. <laughs> ba bát đều ít bún nha anh. Bọn <laughs> em được không ăn được nhiều. Không cứ cho cho cho anh anh mắc năm nay bao nhiêu tuổi? À, 18. 28. Yeah. Anh là 3 32. 32. hai Em phải là anh chứ. Đây là anh. Anh <laughs> cứ gọi là em. Thật lịch sự thôi đúng không? Anh ba tám rồi. anh ạ. Nhưng mà nhìn anh trẻ. Nhìn anh hai tám nhìn anh giống 28 <laughs> nhìn anh giống 28 <laughs> thôi đừng tháo khẩu trang là ok <laughs> People in the north really like to joke around. You find that, Max? People in the south do too. I don't know my Vietnamese is good enough to joke. Oh, yeah? I think my Vietnamese is the joke. Your Vietnamese is the joke. We're about to start a fight. Oh my god, we're about to start a fight. People always tell me in the north that, or people always tell me that, that people from the north are very, um, like strict with their money. But let me show you that it's not true. <laughs> hey, cafe, cafe, cà nữa em mời nhá. Tí em mời cà nhá. Okay, okay. okay. <laughs> you have to argue with them. That's the only way you're gonna be able to pay. He pay for this, but we'll pay for coffee. Oh, <laughs> Tí nữa em mời cà phê nhé. ok ok <laughs> Không thì<laughs> 要吵起来。 Okay. Oh, look at this coffee shop he's bringing us to, right inside their home. That's so interesting. He said this is like the best of Taipom or something like that. Một quán cà phê này đúng trong nhà luôn. Quán cà phê này là quán cà phê uh, lâu đời rồi. Lâu đời rồi. Yeah, dạ, hay á. This is like right in their home. It's I guess I'll film. So interesting. Yeah, start filming. I'm just gonna step inside first. Oh, sorry, I'm in your way. I know, you're good. Chỗ này hay, hay thế. Quán cà phê này nó kiểu kiểu gia đình. Vâng. kiểu trong nhà luôn đấy. Trong kiểu, nhà luôn. mình ngồi ở trong ờ, cái ờ, gọi là cái cửa thính cửa thính Khởi thính tiếng Việt là gì nhỉ? Khởi thính Cái khởi thính Cái phòng phòng khách đúng không? phòng khách à, Khởi thính Ờ, Rick uống cà phê gì? Em uống bạc xỉu Bạc xỉu Uống cháu cà... bạc xỉu ạ Bạc vâng. xỉu Cháu cà phê sữa Cà phê sữa Cà phê sữa Sữa đá Đá Đá hết ạ một cái bạc xỉu một cái cà phê bạc sữa còn còn anh ý thì bạc xỉu hay có bạc xỉu ạ See the smiles on their faces Sao không uống cà phê sữa Em thấy cà phê sữa là vẫn hơi đặc đối với em ấy. Không, ở đây nó À đúng rồi, ở đây nó còn đắng hơn nữa đắng hơn nữa tại vì nó nguyên chất Vâng Nó nguyên chất nên nó còn đắng hơn nữa Vâng Em uống là em ờ, bị say á Ừ, say á <laughs> Say, say cà phê Bạn vâng. này Việt Nam hóa rồi Việt Nam hóa rồi Bác có tiện rồi That's very Vietnamese style. <laughs> no electricity. bạn ờ, này dạ. Bạn này học tiếng Việt được 3 năm. 3 năm. Ờ, Sang đây học tiếng Việt. Vâng. Ờ, người Mỹ ạ. Vâng. Mà em đều người Mỹ. American. Dạ, American. Dạ, <laughs> <laughs> anh tôm ơi lên TV này anh tôm ơi có muốn lên TV không anh tôm ơi đây là họa sĩ họa sĩ họa sĩ họa sĩ wow vẽ wow đây tôm lên tivi nhé có có có bức tranh không cho chú xem cho chú cho chú xem cái bức tranh của cháu đi This is our painter over here. He's gonna little upcoming painter. Let's see his work. Cho chú xem nhé. Ờ, để cho chú một cái, một cái mà cháu thích nhất. Để chú xem Wow, look at this. This looks like chocolate and milk in a cup. Cái này là Cái này là không, cái này là bạc xỉu. Còn của em là cà phê sữa. Yeah, Wow. Của nhiều sơn ừ, đúng rồi. But he said, I think that that's not real, it's gonna have more at I'm gonna head back into that. put <laughs> another stuff in. coffee that's been around for 30, 40 years. No. Ooh. đặc thật đặc ấy đặc à? đặc có có hơi đắng à có đắng à, không không không ok vừa, chưa vừa ok rồi nhưng mà nếu mà em uống cà phê sữa thì anh thì em sẽ <laughs> cái này nó còn vị đắng vâng này hơi đắng đắng ở cái cổ họng này à, hơi vâng. đắng ở đây nữa vâng, cái này vừa cái này nếu mà uống đắng hơn thì sẽ làm say luôn That's strong, huh? It's, it's like Saigon. It's close. It's really mm -hmm. close to Saigon. Okay. Ooh. That's strong. ngon Có có ngon nhưng mà đặc ấy. Đặc, rất là đặc. đặc, đặc. Anh bảo giống Sài Gòn phết. Giống Sài Gòn. Yeah. Hay giống Sài Gòn. Let's go see. He's uh, looking for his pictures. We got a little artist over here. Hey, cha cha cha cha <laughs> He's embarrassed. He's going inside. <laughs> cũng cũng nhiều phết cũng được Alright, we got our artist uh, pictures here. Wow, đẹp hết, đẹp hết. Ô, oh, cái này là cháu cháu vẽ à? Đấy. Ô, oh, đẹp thế. Đây là bức tranh của bạn. Wow, họa sĩ uh, họa sĩ bé, họa sĩ tương lai. Wow, đẹp thế. Rồi hôm nay Vinh tranh của tôi quá đẹp luôn đây cháu ờ, cháu giới thiệu đi giới thiệu ờ, một cái giới thiệu một cái về cái bức tranh con vẽ cái mà cháu thích nhất Đấy, con cháu thích cái nào nhất bức tranh nào mà con thích <laughs> chọn một cái à đâu từ quý đâu hai cái đâu xem nào đấy từ quý đây đâu wow đây phải không cái nào cái kia ấy đây là hai đây á à, wow, đẹp okay. thế con thử giới thiệu xem đây là cái gì nào à, giới thiệu cho chú đi à con giới thiệu nào đây là vẽ về mùa thu này mùa, mùa thu. thu đây là vẽ về mùa đông đây mùa đông. về mùa đông wow có tuyết này tuyết ờ, này đây là mùa thu đây mùa đông đây là quang cảnh gì đây ở ờ, khôi ừ. một lạng gì đó <laughs> một chỗ gì đó đúng ờ. ở vài ngoài quê đúng đẹp lắm đây đây là đẹp lắm uh, ờ, cháu ạ khôi năm nay mới có uh, mấy tuổi nhờ bác nhỉ Lớp 2 thì là mới được có 8 tuổi Nhưng bức tranh này là wow. Nhưng bức tranh này là vẽ ờ, được ờ, từ năm ngoái chứ Năm ngoái rồi Lúc 7 tuổi Lúc 7 tuổi Wow tuổi Mỹ là có 8 tuổi đây bây giờ năm ngoái là có 7 tuổi đã vẽ bức tranh này rồi wow. Và đã được giải, được giải của thành phố Được giải à? Được giải của thành phố luôn vâng. Hai giải Hai giải he's like don't, don't look down on me, I've got two God damn, these are so vâng, good hay, hay quá cháu ạ thế nào phải, phải tiếp tục vẽ nhé thôi không hay quá. nào cho chú mấy bước để chú treo ở quán nhá được không <laughs> cho cho cho ba bước nhá tặng chú ba bước nhá ok không bây giờ hay hay quá cháu tên là gì gì á khôi khôi khôi khôi trần minh khôi wow look at this beautiful đẹp quá đẹp lắm thế đó. bức tranh này con vẽ về cái gì đây bức tranh này là là chủ thầy khôi vẽ là là thấy là nó hiện được ra nhiều nhiều điều nhất này cái này là vẽ hoa để tặng bạn gái đúng không <laughs> đây là cái gì đẹp quá hoa hồng hoa hồng hoa hồng không tại tại sao lại con lại vẽ bằng cái gì mà nó lại ra được cái như thế này vẽ bằng màu thường màu thường á màu thường ra như này á nhưng mà cái này là cháu có học không hay là cháu cháu học học cháu học học với ai với giáo viên á thầy giáo cô giáo wow that's awesome it's great to see up and coming talents practicing their crafts passionate about something Chris dạ. can you ask him how much for the painting <laughs> chú ý muốn hỏi là nếu mà mua thì cháu bán bao nhiêu tiền <laughs> khi mà nhắc đến con phố Đông Khê thì phải nhắc đến cái bệnh viện này tại sao ấy bệnh viện tâm thần là vùng sông những mà nổi à, vâng. là cứ nói đông khê là, là, nghĩ đến đây <laughs> interesting he said uh, mắt rít đi xuống một cái gọi là khu gọi là có ba vị anh hùng à vâng <laughs> oh man he said, whenever uh, you think of like the Dongkhe Market, uh you uh-huh. have to think of this mental hospital. Uh That's what everybody thinks of. Uh-huh. Interesting, interesting uh, connection to the market, but. <laughs> à. ra sân bay vâng bọn em ở ngay gần đây á và bọn em ở đằng trước à, đằng sau so we are going that one we are going towards the uh, airport yeah no he's just saying that's the airport oh, yeah, that's to the airport so we're going back to that market oh, okay. yeah okay we oh no nope. <laughs> wrong blinker <laughs> using the Vietnamese hand signal guys that's right you did you didn't have the right blinker right blinker, but I had the right hand out. Literally the right hand. Whoa, that tree is, that truck is tearing a tree. <laughs> we're turning, we're turning off the main road, guys. No idea where we're going. I wonder where the heck he's taking us. We've gone down this like crazy, really weird, trucky, dirty road he definitely seems to know all the weird places. Oh, he's asking for directions. He's getting directions. I, we have no idea where he's taking us. I didn't listen closely enough after we went out of coffee. Maybe I'll realize on the video. I have no idea where he's taking us though. <laughs> See how nice people are giving directions here too? nó gọi là là đèn ô quyền luôn đúng rồi gạt All right, go 100 meters, turn right. Yep, 100 meters, turn right. Man, damn, Max got that too. Max is good at surviving in the north, at least. He can get directions. Dude, when they point their hands, it's amazing how much you <laughs> it's amazing how much it helps because you're ready for it. You see them point right, you're like, oh, he's going to say, he's going to say five. He's going to say five. Uh... No idea. There's a church right here. He's not taking us to church, is he? Take me to church. i oh, worship like a dog yeah. at the Saturday light. Night. Probably, probably not taking us. a good girl. Ah, Bây giờ <laughs> Some tour guide, no I'm just kidding, <laughs> doesn't even know directions. I'm just kidding, by the way. God, what a beautiful church though. You can see like the blue paint that's kind of worn off. Sorry, I almost made Max fall by pointing. But there's oh, blue no. paint on there. That, are you okay? The blue paint on there that's kind of worn off. Take us to Cat Bath. Take us to Cat Bath. <laughs> He's like, well, let's go to Qatar. He's taking us to Dosa and the beach. <laughs> We're not even near a beach though, <laughs> so. Yeah, avoid this man in freaking Haiphong, guys. <laughs> I'm just kidding. Avoid this man in Haiphong. Woo, nice flags. I love the flags here. I don't know why there's so many of them, but I like it. People in America, people say in America we're patriotic, we have flags everywhere. You don't know how many flags you can hang until you come to Vietnam. It's literally like one, two, three, four. <laughs> There's so many. Jesus. They're it's like one like, every 10 meters. Yeah, they're always like a certain amount of meters apart. Yeah, it's like 10, 15 meters. He's <laughs> getting more directions. this <laughs> is like talking on the bike. Only, only in Vietnam can you ask directions while you're driving on the bike. It's still moving. Oh, right here. Ah. Đây là thờ quyền là người à mà, Ngô Quyền người mà đánh ờ, quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mà dùng cọc đóng xuống dưới đấy vâng là một vị tướng nổi tiếng của Hải Phòng à thế ạ đấy. là đánh đánh em à, đánh nước nào là đánh quân Nam Hán là ờ, năm 1938 đánh quân Nam Hán là ờ, ông Nam này Nam Hán là à, Nam Hàn Quốc Nam Hán Nam Hán là năm à không phải à, à tức là cái cái đại là là là có, loại là Trung Quốc Trung Quốc Mông Cổ ấy à là ông này ông ấy sẽ chôn cái cọc xuống à. Đây, đọc xem lịch sử đó rồi chôn cái cọc xuống dưới sông vâng. xong rồi là thuyền của các tàu của bên nước bạn sang là là cầm trông vào trông là xong đắm hết vâng. là chết là ông này đây là vị à. tướng à. nổi tiếng của Hải Phòng wow xa sao ở các trung tâm xa thế nhỉ ở ừ, cái này ở đây là một còn ở một một nơi đó có ba vị tướng nữa à. là ở bên chỗ thủy nguyên vâng. còn ba vị tướng nữa là bạch đằng giang ấy là nó nhìn thấy cả chọc cọc luôn vâng chỗ này sao mà anh biết nhỉ? ừ, trước đây đến rồi nhưng mà bây giờ đường nó mới mở. Không, à không mới mở. mở. Wow, this is like super far up city. Đây có thể quay cái cây đa này. <laughs> cây đa này là của chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng. À, vâng. Là uh, ờ, chú à, bác Nguyễn Tấn Dũng. Vâng. Tặng ở đây là cây đa này. Nguyễn Tấn à, Dũng là à, có phải là chủ tịch chủ tịch nước Cộng hòa à, chủ tịch trước. trước. mà có thể vào đây quay đến đây là phải biết được uh, chỗ này nó mới là đúng <laughs> đến Hải Phòng. đúng của Hải Phòng. Đấy. đấy. Ngô Quyền. What's very interesting in Vietnam is like you'll see um, like he's a famous person in Vietnamese history. I don't really know a lot about the people, but you'll see like the names of streets are all like famous people, which is somewhat to do with like communism. Obviously, they really and also maybe they just really value their history, but Nguyen. It's a very famous street in almost every single city you'll see. Interesting. Nguyen. You didn't wow. even notice that? They're all like famous people. Like the streets are all named after them. Yeah. 898, 944. Long time ago. Yeah, great. Very interesting. Big statue. Đến, đây là đến đây là rất là chuẩn còn một cái chỗ nữa nếu mà nếu mà Chris với cả Mark có thời gian đi nên đi cái chỗ đấy là, là chỗ nào ạ? Nó ở bên Thủy Nguyên cách Hải Phòng là 20 km. 20 km. đó là một khu bãi cọc Vâng. Bãi cọc, bãi trông cọc để cắm xuống dưới ấy, vâng. để đánh quân Nam Hán ấy là nó có à. nguyên một bãi đấy và bên đấy là bên nó mới được phát tìm ra. À, thế à? Đấy rất đẹp. Anh ơi, cái nhà của cái khách sạn của bọn em là ngay gần đây á thì sang là ngay gần đây à? Và vâng, ngay gần đây thì tí nữa bà em về đây luôn. Ờ, thế về khách sạn xong rồi vâng. là xong rồi anh hay là... sắp xếp cho đi đâu được. À Cho vâng. Sắp xếp nếu mà nếu mà tốt nhất nhá thì là bây giờ là có thể đi xuống đồ sơn một chút này vâng. hoặc là đi sang bạch đằng giang à, đi <laughs> vâng chào anh nhá wow how nice I'm gonna go up one. go up one more. Can you not get around? Is our hotel over there? No, it's up there. It's up there. Oh, it's up there. Oh, you can't get across. There's our hotel, guys. Fucking Fly Hotel, F&M. Fucking Fly. <laughs> Isn't that right, Max? That's right. That's right, Fucking Fly Hotel. Good thing it's already like, how far is this? This is probably like 20, 30 minutes into the video, so doesn't matter how much I curse. YouTube won't probably demonetize me. That is the most dangerous part, trying to get over. Max is going for it. Max is going for it. Max is going for it. Jesus. <laughs> Oh, Max did a good job. Max did a good job. Good job, Max. Good job, Max. Max, good. Max is a good driver. Max is a good driver. Now look at this. Look at this <laughs> building. It looks so futuristic. What a futuristic Kwa Kwa Dang building. Upload flower building. <laughs> I don't know. Kwa Dang. Upload flower. weird. Do you like your Vietnamese name or your English name more? Like, I <laughs> really like <laughs> more than I do Max. I, I think it's funny, like, I like I prefer Chris. Yeah. But I really I think it's funny when people call me Kurit or Churit. Yeah. I think it's funny. So, I prefer Chris, of course, but I don't know when they say Max. like I really like it. It's so funny. Like, yeah. I love it. <laughs> it's just like it feels like ah, oh, like it's you know it's just like it's like a I don't want to say cute, but some it's like a cute characteristic of when like people talk. It's like when you remember Vietnam, that's one of the things that you're going to remember is people call you Mac. Yeah, but like, <laughs> actually, like, they call me that that's what I say now. People are like, what's your name? like, Mac. <laughs> like, I don't even Mac, say Mac, Max. Mac. <laughs> really funny. Yeah, well, what kind of, what kind of car is this? Uh, broken one. A broken one. Alrighty. Alrighty, guys, I'll probably, we'll see how long this video is. I have a lot more other clips of just like meeting people around Haiphong and other places, Ha Long. So I'll probably throw those in here if this video isn't too long already and just show you guys. If not, this is the end of the video.